Chào tất cả anh em Bây giờ đi chơi tài xỉu, đánh tài xỉu bịp Chúng ta cần có những cái bộ hột, những cái bộ đồ hoàn toàn không tang Thứ nhất, thử nước muối Thứ hai nữa, nam châm Thứ ba là dọi đèn Và thứ tư, tay em người ta có thua Dù rằng người ta có trẻ hột ra cũng không có gì Chúng ta mới có thể tự tin để à, mang những cái bộ đồ chơi tài xỉu, những cái bộ hột tài xỉu Thì chơi một cách à, an toàn và hiệu quả nhất clip ngày hôm nay tôi muốn ờ, giới thiệu với anh em về một cái bộ hồ tài xỉu áp dụng cho anh em nào làm cái đi ờ, chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp hoàn toàn không tang 100% và khi lắc chúng ta có thể giữ hột đi theo ý của mình ví dụ như là muốn giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc chén đi chén tài chén xỉu nó khác với những cái bộ hột tài xỉu ngày xưa ví dụ như là hột bay thì một thời gian tôi cũng ờ, đưa ra thị trường cái bộ hột tài xỉu bay nhưng mà với cái bộ hồ tay siêu bay đó thì tay em bây giờ người ta rất là tỉnh táo trong cái chuyện là nhìn tay của chúng ta người ta sẽ đoán được chúng ta đang lắc hột đi và hay là giữ hột thì cũng theo cái à, nhu cầu và theo cái xu hướng của anh em thì tôi cũng có nghiên cứu và đưa ra một à, cái bộ hồ tay xỉu cũng rất là hiệu quả nó giống như cái bộ hồ tay siêu bay nhưng mà cái điều đặc biệt của nó thứ nhất này, là khi lắc chúng ta không cần lắc mạnh tay chỉ cần lắc nhẹ thôi là hột đã đi rồi hoặc là chúng ta muốn giữ hột thì cũng chỉ cần lắc một cách rất là nhẹ nhàng như thế thì tay em người ta rất là khó có thể biết được là chúng ta đang lắc giữ hột hay là lắc hột đi thì bây giờ tôi không muốn làm mất thời gian của anh em nữa tôi sẽ test thử qua cái bộ hột tài xỉu này và đây tôi gọi là bộ hột tài xỉu nhẹ bởi vì ờ, khi lắc chúng ta không cần lắc mạnh tay mà lắc nhẹ tay thôi là hột nó đã đi rồi khi ờ, chúng ta lắc có thể lắc rất là nhẹ hột đi hoặc là cũng là cái cách lắc nhẹ thế nhưng mà hột nó vẫn đứng hoặc là không đi hột nếu lắc như thế thì hoàn toàn tem hoàn toàn người ta không thể biết được là chúng ta đang giữ hột hay là lắc hột đi đây đó là một cái mẹo đánh tài xỉu rất là hiệu quả bây giờ tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ thử qua cái bộ hột này trước tiên là tôi ngâm nước muối về cái bộ hột này khi anh em lắc thì hột nó đi rất là đều tránh tài tránh xỉu và muốn giữ hột chúng ta vẫn có thể giữ được đây là tôi thử nước muối hột hoàn toàn nổi bình thường tiếp theo thì tôi sẽ lau qua cái hột này và tôi sẽ thử qua 500 cũng như là dọi đèn cho anh em xem và cái clip uh, sau tôi sẽ làm một cái clip là trẻ cái bộ hột tài xỉu ra bộ hột tài xỉu nhẹ này để cho anh em biết bộ hột này là hoàn toàn không tan 100 phần trăm thì anh em nhớ xem cái clip sau của tôi tôi sẽ ờ, trẻ một cái bộ hột này ra về phần thử nước muối như thế là đã ok đúng không bây giờ tôi sẽ thử qua đèn cho anh em xem đây hột thì rất là trong anh em nhé trong suốt luôn không có một vết gì cả tất cả các mặt hột thì rất là đẹp tôi à, gỡ luôn cái, à, cái nắp này đây nó là cái nắp cống cuộn hoàn toàn bình thường được tôi dán trang trí vào nhìn cho nó đẹp thôi nắp hoàn toàn bình thường anh em nhé dĩa này thì chắc là cũng không cần phải soi rồi vì đây nó là cái dĩa ngọc dĩa mỹ bây giờ tôi sẽ thử qua nam châm cho anh em xem đây nó là cục hít này đúng chưa hoàn toàn không tang không dính không hít gì cả nó khác với hột nam châm thì đây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 bây giờ trước tiên nó đang là xỉu số 8 tôi sẽ giữ xỉu bây giờ nó là xỉu số 10 này 2 3 5 tôi tiếp tục giữ xỉu nữa đó, 1 2 4 tiếp tục tôi sẽ giữ xỉu Đấy, 1 4 5 xỉu số 10 tiếp tôi sẽ giữ xỉu nữa 1 2 4 tiếp tiếp tục là xỉu 1 2 3 2 3 4 xỉu số 9 này. Tôi tiếp tục giữ thêm chân xỉu nữa. Đó. Bây giờ nó qua tài, tài số 11 236, tôi sẽ giữ tài. Đó. 3 5 6, tôi tiếp tục giữ tài. Đó. 5 5 6, tiếp tục giữ tài nữa. 6 6 3, thêm chân tài nữa. 2 5 6 tiếp này, thêm chân tài nữa. 4 5 năm đấy là khi giữ hột chúng ta lắc đều tay và lắc nhẹ thôi thì sẽ giữ được hột nó còn nếu như anh em muốn lắc hột đi thì cũng là thao tác lắc rất là nhẹ giống như là chúng ta đang lừa tay con nếu như tay con mà người ta nghĩ là chúng ta đang giữ hột thì tôi cũng một cái cách lắc như thế tôi sẽ lắc cho hột đi bây giờ đang là 552 tôi sẽ lắc xuống xỉu cho anh em xem đó 125 bây giờ tôi lại đưa qua tài đó 246 tôi đưa xuống xỉu đó, 123 tôi đưa qua tài nhé 664 tôi lại đưa xuống xỉu 145 xỉu số 10 tôi đưa qua tài 156 đưa xuống xỉu đó, 145 xỉu số 10 tiếp cùng với một cái cách lắc như thế hoàn toàn tay con người ta không thể biết được chúng ta đang giữ hột hay đang lắc hột đi bây giờ tôi sẽ thử cho anh em một số thế hột khó thế hột ví dụ như một hai hai này như thế này thì tay con người ta hay đánh về xỉu tôi sẽ lắc cho hột đi hoặc là lắc qua tài đó ba năm sáu hoặc là sáu sáu năm à, xin lỗi năm năm sáu như này cũng bị dắt hột bây giờ tôi sẽ lắc qua xỉu lắc rất là nhẹ thôi đang lừa làng lừa tay con đó 135 xỉu số 9 anh em thấy nào, rất là hiệu quả đúng không ạ thì ờ, cái bộ hột này tôi sẽ ờ, giới thiệu với anh em sơ qua thế ờ, còn một điều nữa những cái bộ hột tài xỉu này khi anh em mua và muốn sở hữu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây và tôi sẽ bao cho anh em là thử hàng test hàng trước khi thanh toán